Diêm mơ Hiện thân của anh hùng trí dũng song toàn Nhưng mấy ai đi đến được thành công mà không một lần vấp ngã Và cuộc đời của họ không ai giống ai Sẽ được phản ánh qua lăng kính nhiều màu Đời anh Diêm mơ Những tiêu cực trong phòng game và xã hội Những trận thương hùng giữa thiện và ác những biến cố khủng khiếp khiến gamer đứng trước ngã rẽ cuộc đời ân oán tình thù cảm xúc gái trai Một bên là đam mê thể hình Và một bên là áp lực cuộc sống mưu sinh Tiền, tình, tạ những mâu thuẫn đang xen không hồi kết Giết chết Kim Mơ trong cuộc nhã Khi bị người yêu đang tâm phản bội Chỉ vì một chữ tiền Không có tiền Cặp đất mà ăn á nè Thiếu tiền không thể xây được ước mơ Nhưng làm sao có tiền là một câu hỏi chưa lời đáp Nếu bạn chỉ nhốt mình trong phòng game và làm bạn với tạ một cách mù quáng Đời anh gamer có làm đường lạc lối, bán rẻ bạn bè, trà đạp nhân cách và làm nhiều điều sai trái để có được danh vọng cuộc đời. Để là người hùng thay vì là tội đồ đáng nguyền rủa thì đòi hỏi một gamer đâu chỉ cơ bắp là được. Cướp đi tập tạ hay Dũng đau cho mày? Tôi, duy Nguyễn, người phát minh đồng thời phát triển khái niệm ghi mơn có một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Mời các bạn đón xem bộ phim 3T Tiền, Tình, Tạ Một nửa sự thật đời duy Nguyễn